trong nhà còn mấy chiếc nữa vô mình hỏi giá luôn cho các bạn à, tham khảo luôn nha à, su acelo công tay dòng này giờ à, bỏ mẫu rồi ha dạ này giá mấy anh này giá nó 17 triệu giờ dạ, 17 triệu đây hai đĩa đàng hoàng dòng này hai đĩa nha các bạn hai đĩa công tay 125 con khối 17 triệu silo trắng xanh rồi quay này quay uh, RX RSX 100 này giá mấy anh à? này đó 11 à, triệu 500 11 triệu 500 cái mấy cái đồng hồ này thì nó có không rồi chính xác nữa rồi rồi quay ếch đời 214 quay ếch 2014 giá nó nhiêu anh dạ 13 ờ, triệu 800 13 triệu 800 Đây, quay cái mặt ờ, bạn xem này, 2 chiếc này quay acelo, cái quay đó chắc cái máy nó cũng có quyền ờ, nguyên luôn hả nguyên có chiếc RSX này là máy gắn đầu dạ có gắn đầu rồi qua đây là da nút da nút da nút này da nút này à, đại máy anh rồi hai mười bảy hai mười bảy rồi chiếc này giá nhiêu giá hai mươi hai năm hai mươi hai năm này bữa nay xe mới nó nó, nó còn nhiêu ta 31 hay vậy à? hơn à. 21 năm ha 22 năm 22 năm Bây mới chạy có chưa tới ngàn cây chưa tới ngàn cây nữa ha chưa tới ngàn dạ. còn rất là mới này có chìa khóa mở được dạ đây có sẵn chìa khóa đây bảy trăm mấy chín trăm tám chín trăm tám mới quá rồi mã số uh, Cần Thơ Thơ Lai Thơ Lai huyện Thơ Lai rồi cái này rồi nếu mà có bạn nào ở Thái Lai thì ờ, khỏi cần ờ, chuyển giấy luôn rồi cái chiếc quay này quay này đời à, quay đời 2010 2010 2009 2010 gì đó dạ. 2010 này giá. RSX 110 dạ, RSX 110 này giá chắc cũng mềm ha anh này giá là 12 triệu rưỡi 12 triệu rưỡi cái này cái loại cái đầu bò à, đầu bò kính nè chiếc uh, trong là chiếc Mio cái này lâu đời à Mio này giá sao anh Mio này giá 7 triệu Mio 7 triệu giá rẻ để đi chợ rồi được nè đây lộ đèn đây rồi vòng vòng đây còn một số à, những cái chiếc xe đời cũ rồi giờ à, sẵn hỏi anh à, giới thiệu lướt lướt luôn đi thì cái nhiều, trong đó là nhiêu nghèo uh, à, ở trong đó là 9 triệu rưỡi 9 triệu rưỡi còn rim này game Trung Quốc hay rim, là Việt uh, rim Thái game Thái luôn ha Game lùng game lùng Thái mình à, đài mấy vậy đời hai bỏ đời 98 đời 98 game lùng ở sale rồi máy móc chắc dạ, có dọn máy thì có rớt đầu rồi rồi chiếc này giá, giá là 17 triệu rưỡi 7 triệu rưỡi còn hai lít nè lít đầy à, đầy đầu nè lít này đời 209 lít 209 rồi lít này giá sao anh 13 triệu 500 13 triệu 500 đây cái máy của chiếc uh, biển số uh, à, 5 số rồi nha 5 số biển Bình Thủy đa số mình ở đây Ninh kèo với Bình Thủy nè mặt đồng hồ còn sáng quá nè ha gin không nổ máy không nổ quay lên điện gì không dạ cái này rồi nổ máy này máy hiệp dạ này chỉ có sấy súng bắp sấy súng bắp là à, đầu đồ zin rồi ờ, các bạn có nhu cầu thì à, xin à, cho anh xin số điện thoại anh anh đọc đi 0913 7 rồi đọc lại đi 0913 rồi 721 721 820 820 rồi gặp anh à, anh Việt anh tên Việt tên Đài anh Tài gặp anh Tài nghe các bạn Tài rồi em Tài cửa hàng xe máy Hiệp Xanh ở đường Trần Đạo thành phố Cần Thơ đây còn hai ba chiếc này anh à, giới thiệu sơ về giá luôn đi giới thiệu ớt à, của à, em ở trong màu vàng là giá là 11 triệu như chiếc màu vàng này 11 triệu nè rồi chiếc, e, chiếc black black black mới à black mới giá 16 năm 16 năm 6 ngàn 700 cây Luviat Luviat giá 13 triệu lô giáp giá 13 triệu rồi chiếc nô này à, nhà hay bán nô luôn bán đời 2010 đời 2010 giá 12 à, triệu 12 triệu còn chiếc này Cusi Cusi Cusi Cusi Cusi đời này cũng à, hiếm lắm rồi được sản xuất rồi Dòng này nhiêu anh? 11 triệu 11 triệu Tại vì cái máy móc cũng còn ok phải không? Máy còn nguyên Có chìa khóa luôn nè để mình mở luôn cho ờ, mình Cái đường mát thì thấy luôn rồi rồi vậy là còn à, ba bốn chiếc này hẳn mình à, Đâu còn trong nữa rồi ở trong nó ừ. trời nhiều có chiếc nào đặc biệt không đặc biệt là gì đặc biệt là sao coi như chiếc quýt ba này đi quýt ba này là Hugo à Hugo này đời mấy nha này đời 21 đời 211 này. rồi giá sao anh giá là hai chục hai chục này chiếc này 20 triệu nha các bạn này cùng sao em có FI rồi hả FI là nãy nói đời mấy 21 21 à 21 1 12 gì mẫu này bự rồi nha phát FI đó ba mẫu bự mẫu lớn rồi ly đen ly đen 13 năm 13 năm đây còn hai ba chiếc này quay hết nè quay hết quay đẹp nè dạ quay ếch này à, quay ếch Việt Nam anh của Honda Việt Nam Honda Việt Nam nhưng mà có nó có dòng là cái máy Thái à, à. có ống hơi á dòng này không có này không có dòng này không có dòng này giá cho anh này 14 triệu rưỡi 14 triệu rưỡi hàng quay ếch rồi khu trời khu trời hai khu trời hai là máy còn nguyên không máy rớt đầu rồi máy rớt đầu rồi 14 năm 14 năm à, máy móc cũng còn hoạt động uh, ờ, yên dạ, em về ờ, dọn sơ sơ là chạy cũng ok RSX trăm mười rồi giá nó nhiêu giá đó hai triệu rưỡi mười hai triệu rưỡi rồi vậy cũng còn ờ, sơ sơ một số chiếc nữa rồi mình quay sơ vậy thôi rồi các bạn có gì cần thì liên hệ với chỗ anh cửa hàng luôn à. rồi bay xì của hãng Honda rồi chiếc này chiếc bay xì bay xì này à, giá sao anh xì này à, chín triệu rưỡi 29 hả 9 triệu rưỡi 9 triệu rưỡi à hả xe còn đẹp ờ chiếc này rẻ hả ba cái chiếc này đó mắc lắm à dạ. 9 triệu rưỡi xe đẹp á chứ xe không đẹp thì đâu có tới với xe này là bị số Cần Thơ luôn nè à. 8739 đây bay xì bay xì nhỏ này các bạn rồi chữ X khu chữ X chiếc này còn à, thấy còn đẹp nè chứ quay vô đồ bò đẹp cái này đời mấy anh? À? đời 21 đời 2011 rồi giá sao 24 triệu 500 24 triệu 500 cái hàng đẹp lắm dạ. rồi mình uh, à, nuôi à, quan lại luôn này ở nhà đây trong ờ, phía sau đây cũng còn một số chiếc như chiếc này ờ, chiếc này ờ, xe mới hả chiếc này xe nhà xe nhà ha yeah. Dạ. này đây như chiếc này dạ yeah. đây chiếc đỏ là fp. FI Fuji fp đỏ chiếc này giá sao chiếc này 27 năm 27 năm chiếc này cứng hơn hai chiếc ngoại hả này cũng được à, dạ. 27 năm mình này bản số 65 không à ha rồi đây chiếc này chiếc plug màu xanh đen à, rồi 209 cái này còn đẹp cái này thì giá nhiêu rồi cái này giá 16 năm giá 16 năm đời này là toàn bình xăng con phải không xăng con dạ. Yeah. con 16 năm lít đỏ là 2010 lít đỏ 2010 đây chiếc này chiếc này à, đậu nó cũng lâu hả đây mới à, sáng à. cản bỏ dầm à, à bỏ dầm máy đẹp chiếc này giá nhiêu 15 năm 15 năm chỉ có à, làm bên à, dây cu go được thôi hả đầu lòng chưa chứ, chưa máy còn nguyên còn nguyên luôn ha dạ. À. cái này còn đẹp đẹp đây có mặt đồng hồ rồi đây rồi rồi chiếc mò này chưa chiếc này 45 năm 45 năm đời mấy đời đời 2013 2013 đây tôi có cái gờ này tại hai đời trước rồi. Ờ, 45 năm rồi. Ờ, rồi mấy dòng Attila đó là là, là nhiêu dạ, tiền ờ, như, như nói con. cái đó thì uh, Attila này dĩa bay hả? 7, 7 triệu 7 triệu Dạ còn đẹp á Dạ dòng, dòng dĩa bay còn như chiếc này thì Chiếc đó thì uh, 4 triệu uh, 7 4 triệu 7 rồi cái này để làm xe thồ <laughs> Ờ. rồi như dĩa bay nè này kêu bằng la dĩa bay nè ha à. Dạ. 7 triệu 7 triệu rồi rồi một số dòng ra đây nè lắc đầu bự lắp đầu bự rồi 211 rồi con đó như giá là 17 năm 17 năm còn con quay này quay à, quay, quay đất, đất vậy đó này đầu bò có ống hơi không chưa chưa hả này có này ờ, giá sao giá mười hai tám mười hai tám này hai tám rồi còn chiếc đang rửa đó là bán luôn hả bán luôn hả rồi giới thiệu chiếc ờ, này luôn đi uh, chiếc này mới về hả mới về rửa gáy rồi lại ha à. chiếc này là center đời hai mươi đây là máy quên rồi vậy? 135 135 135 4 số à này, này 5 số chứ Trong này năm số mà hai hai mười hai Rồi chiếc này nhiêu anh? hai ờ, bảy năm hai bảy năm rồi ở đây thì mình cũng còn ờ, thương lượng rồi chút đỉnh bớt ờ, tiền chút đỉnh làm giấy tờ rồi ha rồi rồi rồi vậy hôm nay mình đi đến đây mình hỏi giá một số dòng xe cho các bạn à, tham khảo nha rồi có gì à, các bạn cứ liên hệ với anh à, chủ cửa hàng rồi số điện thoại thì mình có ghi trong mô tả và đánh vào trong cái ờ, video đó các bạn cứ liên hệ